Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Trung Quốc yếu tố cản trở việc nâng quan hệ Mỹ-Việt lên đối tác chiến lược. Trước giờ tiếp nhận nhân vật số 2 trong chính quyền Mỹ, Thủ tướng Việt Nam đã có một buổi làm việc với Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội. Phải chăng đó là những dấu hiệu cho thấy một số giới hạn trong bang giao Việt-Mỹ và phản ánh thế khó xử của Hà Nội trên bàn cờ ngoại giao? Trả lời trang mạng nghiên cứu quốc tế.org, hôm 23 tháng 8 năm 2021, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS Yusuf Isaac Institute tại Singapore lưu ý bang giao Việt-Mỹ chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay và bên cạnh những lợi ích về kinh tế, về an ninh quốc phòng và chiến lược ngày càng thu hút chú ý của đôi bên. Vẫn theo ông Lê Hồng Hiệp, việc chính có cùng những lợi ích về chiến lược – đặc biệt là trên Biển Đông, đang thúc đẩy hai nước xích lại gần nhau hơn. Hà Nội và Washington đã bình thường hóa quan hệ từ năm 1995. Mỹ là đối tác thương mại quan trọng thứ nhì của Việt Nam sau Trung Quốc. Từ năm 2015, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho phép xuất khẩu một số trang thiết bị quân sự sang Việt Nam và cũng từ 2018 hàng năm, lãnh đạo Lầu Năm Góc vẫn dành thời gian đến Hà Nội. Trong bối cảnh tình hình tại Biển Đông đã nóng lên, Việt Nam tỏ ra tâm đầu ý hợp với Mỹ về chiến lược an ninh biển. Dù vậy về mặt chính thức, đến nay Việt Nam vẫn xem Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại và tránh né cụm từ đối tác chiến lược khi nói về quan hệ với Mỹ. Thái độ thận trọng đó phần nào cho thấy Hà Nội không được thoải mái giữa một nước cựu thù là Hoa Kỳ và một nước láng giềng quá lớn là Trung Quốc. Trong bài viết trên báo The Diplomat Hôm 21 tháng 8 năm 2021, Alexander L. Furing thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inus, Hawaii, nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Việt là một trong những mối bang giao tế nhị nhất và tinh tế nhất, chẳng những do quá khứ lịch sử mà còn chủ yếu là vì yếu tố Trung Quốc. Điều này đã được chứng minh qua nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ. Năm 1978, Tổng thống Jimmy Carter từng muốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam nhưng đã không đạt đến đích vì tránh làm phật lòng Trung Quốc. Năm 2010, lần đầu tiên Ngoại trưởng Hillary Clinton đề nghị nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên thành mối đối tác chiến lược, nhưng rồi cũng là yếu tố Trung Quốc khiến đôi bên phải cân nhắc kỹ lưỡng. Từ đó tới nay, tình hình ở Biển Đông đã bị khuấy động. Bắc Kinh không còn che giấu tham vọng biến vùng biển này thành ao nhà, trà đạp chủ quyền của Việt Nam và nhiều nước liên quan. Ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Biden khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia mà Nhà Trắng muốn tập trung nỗ lực đẩy mạnh quan hệ đối tác, thúc đẩy một số mục tiêu chung. Vậy còn trở ngại nào nữa hay không để hai nước cựu thù xem nhau là đối tác chiến lược? Chuyên gia Alexander L. Furing hy vọng là không vì theo ông, mối liên minh chiến lược sẽ là hồi kết hiển nhiên – vào lúc Việt Nam và Hoa Kỳ có cùng quan điểm trên khá nhiều chủ đề, từ việc duy trì tự do hàng hải dựa trên luật quốc tế đến việc giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc của các dây chuyền sản xuất trên thế giới. Chuyên gia Lê Hồng Hiệp cũng cho rằng Việt Nam và Mỹ mà thiết lập quan hệ chiến lược là điều hết sức bình thường như Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước, trong đó có Trung Quốc Đối tác chiến lược sẽ là một cơ sở cho mọi hoạt động hợp tác song phương, đồng thời thể hiện sự coi trọng mà hai nước dành cho nhau, đồng thời bao hàm ý nghĩa là Việt Nam luôn bảo vệ và đề cao sự tự chủ chiến lược của mình, không chấp nhận sức ép, can thiệp của các nước khác. Bất luận đó là ai khi mà điều đó đi ngược lại lợi ích quốc gia của Việt Nam. Vấn đề còn lại là Trung Quốc chấp nhận để Việt Nam liên kết với một siêu cường khác tới mức độ nào. Lịch sử trong thế kỷ 20 đã nhiều lần cho thấy Bắc Kinh khó chấp nhận để Việt Nam có một điểm tựa mạnh mẽ, bất luận đó là Liên Xô hay Mỹ. Nhìn xa hơn nữa, có thể không là riêng gì với Việt Nam, Trung Quốc đã tìm cách ly gián các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á, trọng gậy bánh xe vào chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Washington, như ghi nhận của nhà nghiên cứu Khang Vũ, Đại học Boston, Hoa Kỳ trên báo The Diplomat ngày 25 tháng 8 năm 2021. Bắc Kinh tức tối khi bị Phó Tổng thống Mỹ tố cáo hành vi bắt nạt ở Biển Đông. Trong lúc Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố phản đối, truyền thông nước này được bật đèn xanh để nã pháo vào Hoa Kỳ. Bắc Kinh còn bị cho là đã gây sức ép đối với Hà Nội ngay trước lúc bà Harry đặt chân xuống thủ đô Việt Nam hôm qua. Ngay sau phát biểu cứng rắn của Phó Tổng thống Mỹ tại Singapore vào ngày hôm qua, nêu đích danh Trung Quốc về những hành vi cưỡng ép, hù dọa các nước láng giềng nhằm đặt những yêu sách chủ quyền quá đáng và phi pháp ở Biển Đông, báo chí Trung Quốc đã ồ ạt đả kích Hoa Kỳ, cho rằng bà Harry đang tìm cách chia rẽ châu Á, cụ thể là chia rẽ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, trong một bài xã luận công bố hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2021, tờ báo Anh ngữ China Daily đã cáo buộc Mỹ về ý muốn kiềm chế Trung Quốc. Tờ báo chính thống của Trung Quốc cho rằng khi chỉ mặt Trung Quốc để buộc tội cưỡng ép và hù dọa, Harry đã cố tình phớt lờ thói đạo đức giả của mình để tìm cách ép buộc và đe dọa các nước trong khu vực tham gia cùng với Washington trong âm mưu kiềm chế Trung Quốc. Đối với tờ báo, bài phát biểu của bà Harris tại Singapore là một cuộc tấn công vô căn cứ vào Trung Quốc và có vẻ như cam kết duy nhất của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á là những nỗ lực nhằm chia rẽ các quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc. Tờ báo dĩ nhiên không nói gì về những vụ tàu Trung Quốc ngang nhiên tiến vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, Philippines, Malaysia, các hành vi cản trở của Trung Quốc nhắm vào công việc khai thác dầu khí hay hoạt động ngư nghiệp của các nước láng giềng, nhân danh chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Những yêu sách đã bị một tòa trọng tài quốc tế coi là không có cơ sở pháp lý. Chính yếu tố phi pháp này đã được Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tại Singapore khi bà nhắc lại rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên phần lớn Biển Đông đều trái luật và đã bị phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 bác bỏ. Và các hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự, dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia. Theo bà Harris, Hoa Kỳ sát cánh cùng các đồng minh và đối tác trước những mối đe dọa đó. Phản ứng trước những lời tố cáo cụ thể đó, Bắc Kinh lại nêu ví dụ Afghanistan để tố cáo điều mà họ cho là chính sách ngoại giao ích kỷ của Washington mà các nước khác phải dè chừng. Theo ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua, thì Mỹ chỉ dùng chiêu bài trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ để biện minh cho những hành vi bắt nạt bá quyền của chính họ nhằm bảo vệ chủ trương nước Mỹ trên hết. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên của Trung Quốc cho rằng các sự kiện đang diễn ra ở Afghanistan cho chúng tôi biết rõ ràng các quy tắc và trật tự mà Mỹ đề cập đến là gì. Không chỉ đả kích Mỹ, Bắc Kinh đã có động thái nhắm vào Việt Nam. Chỉ vài tiếng đồng hồ trước lúc bà Harris đến Việt Nam, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba, đã có một cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội. Một cuộc gặp mà báo chí quốc tế đều ghi nhận là không hề được loan báo trước. Trong cuộc gặp, Đại sứ Trung Quốc đã hứa là sắp tới đây sẽ viện trợ cho Việt Nam thêm 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Thái độ vồn vã này trái hẳn với tình trạng cách nay không lâu, khi Ngoại trưởng Vương Nghị đi thăm tất cả các nước Đông Nam Á trừ Việt Nam. Điểm được hãng tin Anh Reuters chú ý là trong cuộc họp này, Thủ tướng Việt Nam đã xác định với phía Trung Quốc, Việt Nam không đứng về phía nào trong chính sách đối ngoại của mình. Đây là một tuyên bố có thể chấn an Bắc Kinh, đồng thời cũng không trái với lập trường của Washington đã được Phó Tổng thống Kamala Harris nhắc lại ở Singapore là Hoa Kỳ không buộc nước nào chọn phe.